Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất mặt tiền đường Đống Đa, diện tích 450m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Nam, đường ô tô, giá 14 tỷ. Đất chạy mát, diện tích 217m2, thực tế gần 300m2, sổ riêng nông nghiệp, hướng Nam, hai mặt tiền trên dưới, đường ô tô, giá 3,5 tỷ. Nhà đường Trương Văn Hoàn, diện tích 60m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Nam, đường ô tô, kết cấu nhà một trệt, một lầu, ba phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, một bếp, giá 2,5 tỷ. Nhà Phan Đình Phùng, diện tích 40m2, sổ riêng xây dựng, hướng Đông Bắc, đường ô tô, cách bãi xe ô tô 5m, kết cấu nhà một hầm, một trệt, hai lầu, 4 phòng ngủ, 3 nhà vệ sinh, giá 4,6 tỷ. Đất đường Cao Thắng, diện tích 248m2, sổ riêng xây dựng, hướng Bắc, đường ô tô, giá 5,9 tỷ. Nhà đường Thủ Khoa Huân, diện tích 357m2, sổ riêng xây dựng, hướng Đông Bắc, đường ô tô, giá 33,9 tỷ. Nhà đa sa, diện tích 50m2, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Bắc, đường ô tô 3,5m, kết cấu nhà một trệt, một lầu, hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh, giá 1,35 tỷ. Nhà Thái Phiên, diện tích 83,8m2, diện tích sử dụng 200m2, sổ xây dựng phân quyền, hướng Tây Nam, đường ô tô, kết cấu nhà một trệt, một lầu, một áp mái, 4 phòng ngủ, hai nhà vệ sinh.